Vậy với bảng nhân 7, chúng ta cùng làm nào? Đầu tiên, cô sẽ lấy 7 chấm tròn và lấy một lần. Cô nhắc lại. Như vậy, 7 cô được lấy một lần, ta sẽ viết được phép tính nào? Đó là phép tính 7 x 1 bằng 7. Ta có phép tính đầu tiên trong bảng nhân 7. Đó là 7 chấm tròn được lấy một lần và có 7 chấm tròn. Các con đã nhìn thấy ở phần 1, bây giờ các con lại cùng cô Ngọc Lan thực hiện tiếp phép tính tiếp theo nhé. Bây giờ cô lấy hai lần, mỗi lần 7 chấm tròn. Vậy cô sẽ được bao nhiêu chấm tròn? Và 7 chấm tròn ở đây được lấy mấy lần nào? 7 chấm tròn được lấy hai lần ta có. Mời các con hãy xây dựng phép tính cho cô. Đó là phép tính gì? Đó là 7 x 2. Dựa vào phép tính cộng, các con hãy chuyển đổi từ phép nhân 7 được lấy hai lần có nghĩa là 7 cộng 7 bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 14. Vậy thì 7 x 2 sẽ bằng bao nhiêu? 7 x 2 bằng 14. Chúng mình đã có hai phép tính trong bảng nhân 7 rồi. 7 x 1 bằng 7 7 x 2 bằng 14. Bây giờ chúng mình lại cùng nhau xây dựng phép tính thứ ba của bảng nhân 7. Cô sẽ lấy 3 lần, mỗi lần là 7 chấm tròn. Vậy cô sẽ lấy được bao nhiêu chấm tròn? Hãy cùng cô lấy nhé. 7 chấm tròn được lấy 3 lần. Ta sẽ có 7 được lấy 3 lần. Sẽ là phép tính gì các con? Đó là 7 nhân 3